Việt Nam ơi, đừng chống dịch như chống giặc nữa. Đọc lời kêu gọi nhàm chán chống dịch như chống giặc trên VN Express của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kèm theo thông tin rằng lần gần đây nhất ông Trọng cũng kêu gọi như thế là hồi tháng 3 năm 2020 khiến tôi bật cười. Vâng, quý vị không đọc nhầm đâu, cách đây gần năm rưỡi rồi. Vậy là sau khi đã ngủ quên trong chiến thắng ăn may hồi đầu năm ngoái, Tổng bí thư đã thức dậy dù có muộn màng vì cả thủ đô chính trị lẫn thủ đô thương mại đều đã bị trói tay trói chân cả rồi. Và dù đã dậy nhưng ông Tổng vẫn còn ngái ngủ và chưa tỉnh táo lắm đâu. Giờ còn chống dịch như chống giặc là sao? Giặc có phải là mấy người dân đi mua bánh mì và bị mất tự do vì mua mấy cái thứ nhảm nhí đó không? và có phải là những người đang khỏe mạnh nhưng bị đi cách ly trong điều kiện chật hẹp, không đảm bảo giãn cách xã hội nên đã bị nhiễm oan COVID? Và có phải là những nhân viên vận chuyển hàng hóa đáng ra phải được coi là nhân viên chủ lực nhưng lại bị bắt ngồi nhà? Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở một số nơi đã ngoài vòng kiểm soát của các chính trị gia. Chẳng hạn, ở thành phố Hồ Chí Minh, tổng số ca nhiễm đã vượt quá 80.000 và Bình Dương đã vừa lên quá 10.000. Trong cả nước, tổng số ca nhiễm trong 3 tháng qua theo VN Express là gần 125.000, trong đó hơn 860 người đã tử vong. Riêng hôm 29 tháng 7, số người tử vong đã là trên 230 người. Đó là con số chính thức, còn có tin được không? Không thể biết được. Có cách nào kiểm tra không? Có. Các phóng viên có thể tìm số liệu tổng số người chết ở thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 và tháng 7 năm ngoái và so với số người chết năm nay trong cùng hai tháng đó. Nếu có tăng đột biến, có nhiều khả năng phần gia tăng đó chính là do COVID. Còn số ca nhiễm có thể khẳng định không phải là tổng số ca nhiễm thực tế. Lý do là nhiều người nhiễm COVID mà chưa chắc biết mình nhiễm – và nếu không xét nghiệm đa số dân thì không thể khẳng định được tổng số ca nhiễm là bao nhiêu. Thông thường, con số thống kê chính thức thấp hơn con số thực tế từ 2 tới 3 lần. Chuyện Covid làm các nước vỡ trận không có gì khó hiểu. Điều khó hiểu là dịch đã tồn tại hơn 18 tháng rồi mà cách ứng xử vẫn còn lúng túng theo cách nói giảm nhẹ của chính trị gia Việt nhìn cảnh người dân chen chúc xếp hàng để được xét nghiệm hay lấy giấy tờ để được di chuyển có thể thấy sự ngớ ngẩn trong cách xử lý tình huống này không còn là mới. Đóng cửa để dập dịch là chuyện khó tránh, nhưng cần có những chính sách giúp người dân, nhất là những người nghèo có cái ăn và tránh lạm dụng mấy thứ chỉ thị để hành dân giữa mùa dịch. Còn vaccine thì sao? Xin thưa, Hết ông ngoại xin cho người nhà lại đến ông nội Vin mượn dùng trước các cụ già. Vốn dễ tử vong hơn các cháu trẻ làm ở Vin Group tới vài chục lần. Thật là quý hóa quá các cháu ạ. À. Cũng có người nhắc tới cảnh những quý ông lịch thiệp nhường thuyền cứu hộ cho phụ nữ và trẻ thơ trên tàu Titanic để nhắc người ta hãy hành xử cao thượng. Nhưng tại một đất nước thường đã bất chính, bấy lâu nay thì hạ mong gì khá hơn. Tôi biết có những người già ở Việt Nam đã sang nước tư bản để tiêm vaccine vì xếp hàng tại một đất nước không có thói quen xếp hàng thì biết tới mùa quýt nào. Và trong khi các nước giàu như Anh Quốc xét nghiệm Covid miễn phí cho người dân, ai thích hiện vẫn có thể yêu cầu chính quyền gửi các bộ xét nghiệm nhanh về nhà. Việt Nam lại móc túi dân sau khi đã móc túi dân lần trước bằng cách kêu gọi đóng tiền mua vaccine. Vaccine tại Anh Quốc hiện cũng đang tiêm miễn phí không còn ai phải xếp hàng nữa, thích là được tìm. Nhiều người dân thực ra lại lãi vì dịch. Họ vẫn được trả lương để ngồi nhà trong nhiều tháng phong tỏa cho tới giữa năm nay. Tiền đi lại không phải trả, tiền ăn cũng ít đi vì không phải mua đồ ăn ở ngoài. Và ngay cả trong những lúc dịch nặng nề nhất, chưa bao giờ người dân không được ra ngoài tập thể dục hay mua đồ ăn. Chính quyền không muốn người dân phát điên trước khi họ bị nhiễm Covid, ấy là nói chính quyền. Vụ hoa khôi báo chí được tiêm vaccine Pfizer không cần đăng ký, nhân viên y tế bị kỷ luật. Một nhân viên y tế đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác sau vụ kiều hoa khôi báo chí Vũ Phương Anh khoe được tiêm vaccine của hãng Pfizer mà không cần đăng ký. Bộ Y tế Việt Nam cho báo chí nhà nước biết thông tin này vào tối ngày 21 tháng 7. Thông tin cụ thể về nhân viên y tế bị kỷ luật không được thông báo. Và ngày 19 tháng 7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và bài viết của cô gái có tên Vũ Phương Anh ở Hà Nội, cựu Hoa Khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết cô được ông ngoại ý nói bố đẻ theo cách người dân thường gọi thay cho con, sắp xếp cho tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer. Cô Vũ Phương Anh viết trên Facebook, dịch bệnh càng ngày càng đáng sợ, kể cả vaccine AstraZeneca cũng được, nhưng hai vợ chồng cứ muốn chờ vaccine của Pfizer để tiêm. Đúng như sự mong đợi, tối hôm qua vừa đọc báo Hà Nội giãn cách thì ông ngoại gọi mai tiêm luôn nhé mà thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành mũi thứ nhất, vậy là cũng có nhiều chút an tâm. Cảm ơn ông bà ngoại lúc nào cũng kịp thời lúc các con cần. Cô Phương Anh còn khoe trên Facebook là cô không cần đăng ký vì đăng ký thì biết bao giờ mới đến lượt. Vụ việc ngay lập tức đã khiến dư luận bất bình. Nhiều người cho rằng trong khi những người thuộc diện ưu tiên tiêm trước như những người hoạt động ở tuyến đầu chống dịch còn chưa được tiêm đầy đủ mà không được lựa chọn vaccine để tiêm thì cô Phương Anh không thuộc dạng ưu tiên vẫn được chen ngang và còn được tiêm vaccine Mỹ vốn được nhiều người thích và đang khan hiếm. Sau sự việc, Ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, nơi tiêm vaccine cho cô Phương Anh, đã thành minh trên báo chí rằng Cô gái đưa tin lên Facebook đó là phóng viên, đúng ra cô này cũng thuộc nhóm đối tượng ưu tiên trong các nhóm theo quy định của Bộ Y tế. Bố cô gái này là giảng viên của Học viện Quân Y, đăng ký cho vợ chồng cô này tiêm. Bố cô ấy có học trò đang làm ở bệnh viện tôi, đang làm chuyên khoa 2, lúc đó có hai liều Pfizer lẻ ra, nên cô gái này được tiêm. Cô gái này nghĩ mình trên trời rơi xuống không cần đăng ký, nhưng thực chất là bố cô gái này đã đăng ký cho cô từ trước. Chúng tôi khẳng định không có chuyện được lựa chọn tiêm vaccine Pfizer trong trường hợp này. Ngày 20 tháng 7, Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị yêu cầu báo cáo giải trình vụ việc. Theo bài viết được đăng trên trang web của RFA, ngoài cô Phương Anh còn có một cô gái khác cũng khoe trên Facebook rằng cũng được tiêm vaccine Pfizer nhờ quen biết. Người Anh là Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa St. Paul, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội. Theo truyền thông nhà nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chữ Xuân Dũng ngày 20 tháng 7 đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm tra vụ việc. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu phải khẩn trương giải trình cụ thể các thông tin trên, báo cáo về văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố trước 12 giờ ngày 21 tháng 7 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 21 tháng 7 cũng yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm việc phân bổ vaccine, đồng thời yêu cầu làm rõ những thông tin những trường hợp tiêm vaccine ngừa COVID-19 không cần đăng ký. Thấy gì qua vụ Vingroup mượn vaccine? Thông tin tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người dân bức xúc trong bối cảnh nguồn cung ít ỏi còn nhu cầu thì lớn. Nhưng điều đáng bàn ở đây là tại sao người dân chỉ biết đến thông tin này qua sự rò rỉ của một công văn kín và việc mượn vaccine ở đây nghĩa là thế nào? Ngày 23 tháng 7, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một công văn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh với nội dung cấp cho mượn vaccine chiến dịch phòng COVID-19 đợt 5. Cụ thể, Sở Y tế của thành phố cho tập đoàn Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna. Sau khi văn bản được lan truyền rộng rãi và tạo ra tranh luận trên mạng xã hội, thì ngày 25 tháng 7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng xác nhận về sự việc. Theo ông Đức thì vì tập đoàn Vingroup đã hỗ trợ thành phố trong công tác chống dịch nên việc cho mượn vaccine là hợp lý hợp tình. Sự việc này được nhiều người tin là tạo ra tiền lệ không tích cực và khoét sâu thêm vào vấn nạn bất bình đẳng trong tiếp cận tài sản công ở Việt Nam. Dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn, người thường xuyên nhận định về các vấn đề liên quan đến phương pháp chống dịch ở Việt Nam, chỉ ra 3 vấn đề từ việc mượn vaccine của Vingroup. Thứ nhất, Vaccine này Việt Nam nhận từ chương trình viện trợ COVAX. Nó không dành để cho mượn, nó có quy định chung là để bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương. Và Việt Nam cũng đã ban hành 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm để phù hợp với tinh thần của bên viện trợ. Thứ hai, Vingroup mượn 5.000 liều vaccine Moderna rồi bao giờ trả? Trả bằng vaccine gì? Thứ ba, thành phố Hồ Chí Minh hành xử vô nguyên tắc cho Vingroup mượn vaccine, thế thì khi tập đoàn doanh nghiệp khác hỏi mượn thì sao? Căn cứ vào đâu để đồng ý hay từ chối? Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đặt câu hỏi về tính minh bạch của việc cho mượn vaccine. Trong đó, một trong những điều được chất vấn là liệu những nhân viên của tập đoàn Vingroup có thuộc diện được ưu tiên hay không. Tuy nhiên, hiện thông tin này vẫn chưa được làm rõ. Ngoài ra một vấn đề nữa cũng khiến người dân nghi ngờ đó là phải đến khi công văn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh bị lộ ra và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội thì phía chính quyền thành phố mới lên tiếng. Nhiều người chất vấn rằng nếu công văn trên không bị rò rỉ ra ngoài thì liệu chính quyền cũng sẽ im lặng. Sau khi sự kiện mạng xã hội Facebook ở Việt Nam xuất hiện chiến dịch yêu cầu chính quyền phải minh bạch trong việc phân phối vaccine và đòi hỏi quyền bình đẳng trong tiếp cận vaccine cho mọi người. Bà Đào Ngọc Diệp, người khởi xướng chiến dịch trên, trao đổi với RFA về minh bạch thông tin và quyền tiếp cận vaccine, bà nói. Theo nguyên tắc thì bất cứ những gì liên quan đến tài sản công hay thông tin công thì nhà nước phải có nghĩa vụ, phải công khai. Cho nên là những cái liên quan đến thông tin vaccine hay điều phối vaccine thì nó đều nằm trong danh mục phải công bố của nhà nước theo luật tiếp cận thông tin. Cho nên là chữ minh bạch ở đây nó có thể là một cái trách nhiệm của nhà nước, hay là cái nghĩa vụ trong việc đảm bảo sự tiếp cận quyền sức khỏe của người dân một cách công bằng. Bà Diệp cũng cho rằng chính sự thiếu minh bạch thông tin đã đẻ ra các biến tướng như vụ việc người phụ nữ ở Hà Nội được tiêm vaccine nhờ quan hệ mà không thông qua các thủ tục đăng ký. Việt Nam cho đến nay đã nhận được 5 triệu liều vaccine Moderna do Hoa Kỳ tài trợ thông qua chương trình COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, nước nhận hỗ trợ từ chương trình này phải ưu tiên tiêm cho những nhóm người dễ bị tổn thương nhất.